왜 팀아 왜? 아니 해쇼 미국이 미국이 quiz 그거 해쇼 왜 스코프미 해쇼 왜 아노? 아니 오! 아니 야 많이 넣어 아니 아니 많이 넣어 아니 많이 넣어 코비요 거기 아 잠깐 Yo, đi lên, đi lên, đi lên, có lấy áp đi bố mẹ. có gì a là Eh, kuna aja ada yang ada có Bung balau. Rota itu rota itu aku tuh kamu. Wah, ah, neng dia mah bang, dia bang, tapi bang, cukup punya. Mega, mega, mega. Mega kona, mega kona. Kona, kona, mega kona. Kona, kona, mega kona. Kona, kona, mega mega mega mega mega kona. Kona, mega kona. Kona, kona, mega kona. Kona, kona, mega kona. Kona, kona, mega kona. Kona, kona, mega kona. Kona, kona, mega အာနာပဲညစီရဲ့ဘယ်လိုတိတာညစီရဲ့ဘယ်စားတာပေါ့ Nice shot အာဟိုခေါင်းကြီးစောင်းပြီးထောက်ထားတာကွာမကခေါင်းကြီးစောင်းပြီးထောက်ထားတာလက်ပြိုးပဲကွာအေးဘေးငေါ့ထိုင်ဆောင်အေးဘေးငေါ့ထိုင်ဆောင်နေတာโอเคမကတိုက်တယ်မက Yo, ra, đi đi, đi. đi đi. Đi anh anh À, luôn cái よだがのねさおにあらのいりあくくすこるこれあにてらあれパンはしょりあめにげりリフォーレ Yo, anh maga, oh, ano, headshot, may ala. Ah, Cusco headshot, maga, ala, Cusco headshot. Tapi ni tak gigi, okey bagi lah. Oh ya. Oh ye. gì? ယောက်တယောက်ထားခဲ့တယ်ခေါင်းရတိကိဒါလေးရောက်လာဟုတ်ပြီ thank you ပါမကနာမည်နောက်တစ်မျိုးလာအဲမကကျွန်တော်စောင့်တာမြင်လားစောင့်ယူကစောင့်တာတော့ပဲဘာကဘာတော့အဲ့လိုပုံသိမ်းတက်တာမဖေရမင်းဖေရတာမကအင်းမကအဲဘာကဘာတော့ 把老豆，马家没那把老豆，多多多多，你这种 A 的。A 姐没地方没呢，没 A 姐 A。哎呀，螃蟹，哎还少。太远了，太远了。啊！啊！我一下把灯关了，你那一会儿还要电话，这个要打机。 Ai ở bắn có hộp bóng này thì Không à mà nó lệ này 아 방향 아로 거 알람 요이 알람 막 방에 알람 고도 디 타이밍 아웃 깼다 쇼라고 니 말로이 예 이라 왜 나이스 에 거기 해지 야 거기 해지 야 어, 저追求，就追求，就追求。 mình ngu ra coi chứ nó cố không ta thà đâu coi lỡ coi lỡ coi coi lỡ coi à, chưa tốt không được rồi đi cho nè là không được rồi thằng sau được mình đang gặp thằng sau được mình đang gặp được đi trái này tụi anh là Fire! Paga tụi bay. Paga nó tụi bay. မင်းတို့တက်လာမင်းရတယ်မြန်မာလူကြီးတက်လာဟယ်လို cover me ဘာလို့မှငယ်စေးခေါင်းကြီးအမကူရအောင်အပျော်ပေါ့ဗျာဘာပြောအေးစေးတက်လာနေကျွန်တော်အော်ကိုရစ်ပဲကျွန်တော်ကွာဖန်ကဖန်ကတစ်ချက်မကတစ်ချက်အဲ့လိုဖြစ်တာသူကကိုရစ်ဘက်ကခေါင်းရဘယ်ရောက်ရောက်နေမှမသိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခေါင်းရရေဆုံးပြစ်တော့တာရောအဲ့မှာမကဘာလို့ရှင်းတာဖန်ကရှိရနော်ဖန်ကလေးလား 이메시마가 아마 하쇼네 메고이 메고이 퀘스코가 하쇼베 사코품이 하쇼베 아노 아니 오 아니 성공 아니 야 마이로 야 아니 아니 마이로 아니 마이로 야 코비요 거기 아 장장 Yo, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên, có lên, áp lên bố mẹ. Ở đâu? Cái này à, không biết rồi my ada masa masa ya nana ini ada nana ini terus ya ya hata aduh nana nana ini ah lu cái gì vậy cõng đi phía sau nào rồi à? cõng đi phía sau nào ê không biết cái này nè không biết cái này à yo à mà cả nó gì đi ăn cùi có gì anh kia sao cho còn có gì ạ không Half of the match is over.

နှစ်ကောင်လာပြီဟိုကောင်နှစ်ကောင်လုံးတက်ကြည့်ရဲတိတာတယ်ငါမသိဘူးကွာ nice ဟောတို့လုတ်ပါကောင်းကြီးရဲ့အဲ့လိုလုတ်ပါကောင်းကြီးကာကြီးတစ်ချက်တည်းနဲ့မသိလားပွင့်မင်းမင်းမင်းမင်းရဲ့မကိုင်နေထားဒီကွာငါခေါင်းရဲ့စောင့်နေရဒီမှာဖန်ရရအာရအာနောက်ကပြစ်သွားတယ်ငါလူမမကအဲ့ဒါ 어 막아로 싸우냐 와 뭐라 이거 기봐 거기 아 피나무야 딱이 빠라 샤이 돌아 이봐로 거기 또 먹으면 다 되구나 거기 좀 나고 나고 나고 나고 나고 나고 아 오빠 먹어 봐 오빠 봐 방에 어 나고 오빠 이거 와이냐 이 거기 그 killing spree for the red team. Konti wayo nila. Nice going. Konti wayo nila. Nice. Naka, naka T, naka T. Sino, hubari web ဖြစ်တာ။ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြစ်နေတာရောင်းရ။အာလက်ရှာဝါ။ဟောပြောကူတာအဝါဝါ။စပလေးလေးကြည့်ရတော့လက်။ Expired.

anh anh đi tay anh anh nó vào đi tay này nè à, sao này nó nó sẽ khó khăn gì cậu bà ô cậu đi bé mà luôn đi con mà biết này con mà biết này mà to này chết tôi bị mà to này rồi thôi chết tôi bị to mà này mà to này anh nói mà đi đó thì quá gì anh nói mà đi rồi thì quá gì nè cao lúc này nè cao lúc này nè cao lúc này nè cao lúc này ừ nó coming. 음? 어, 오랜만에 와팡이 한번 또 이거 와. 어. gì này? patini male. Oh, ci cae. Ah, chi rô rune.

nó lại ra bài còn nhà hai xuống hai nó mới vậy mà vậy tôi bị lại bị tôi bị lại bị Oliwan là Oliwan chúng là cả chúng cả mà là đúng rồi chúng cả ra rồi bảo chúng bây thì nó không có dùng bây thì cố rồi Team victory. Nice. 知道你喺度入，你咪一拍一兩，你好屌，定咁一拍一拍。唔使唔使，俾兩。